Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 10 Đất Xuân Trường, Đà Lạt Diện tích 881m2, thực tế 1.000m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Nam, đường ô tô Đất cách Đà Lạt 16km, 1km ra đến quốc lộ 20 Từ hầm hỏa xa chạy vào, đất trên đồi view thoáng mát với đất có suối nhỏ Trên đất đang canh tác cà phê, giá 2 tỷ Nhà khu quy hoạch Trần Anh Tông, phường 8, diện tích 72m2, sổ riêng xây dựng, Kết cấu một trệt hai lầu, một áp, năm phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, kho, khu nội thất cao cấp, hướng đông, đường nhựa ô tô né nhau, nhà cách Hồ Xuân Hương 2 km, 150m ra đến trục chính nguyên tử lực, khu dân cư tri thức, an ninh cao, xung quanh đầy đủ tiện ích, giá 12 tỷ đất xã Gia Lâm, Lâm Hà, diện tích 500m2, có 200m2 thổ cư, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường ô tô, đất cách Đà Lạt 23 km, cách tỉnh lộ 725 1,5 km, bán kính 1,3 km, trường học, ủy ban nhân dân, cửa hàng tiện lợi, giá 1,6 tỷ. Đất xã Mê Linh Lâm Hà, diện tích 1.000m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Nam, đường bê tông ô tô 3m, đất cách trung tâm Đà Lạt 22 km, cách tỉnh lộ 725 2 km, đất view đẹp, gần chợ trường học, giá 2,45 tỷ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Địa ốc Five địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Hotline 0937 055 333.